Ở trong bài đọc trước, chúng ta đã tìm hiểu nỗi sợ không có tiền. Và ở trong bài đọc ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu nỗi sợ số 2. Đó chính là nỗi sợ bị chỉ trích. Con người không nói được chính xác nỗi sợ hãi này bắt nguồn từ đâu, nhưng chắc chắn rằng nó luôn tồn tại trong chúng ta và thậm chí ngày càng phát triển hơn Tôi cho rằng nỗi sợ bị chỉ trích là một phần trong bản chất của con người. Nỗi sợ hãi này khiến ta không chỉ muốn cướp thức ăn và tài sản của người khác mà còn che giấu và biện hộ cho những hành động xấu xa của mình bằng cách lên án, chỉ trích, phẩm chất hay tính cách của họ. Chúng ta ai cũng biết bọn trộm thường nói xấu hoặc bêu diếu những người bị chúng lấy cắp. Các nhà chính trị muốn thắng thế trong bầu cử không phải bằng phẩm chất mà tài năng của mình mà bằng cách dèm pha, công kích đối thủ của họ, nỗi sợ bị chỉ trích có nhiều dạng khác nhau, phần lớn chúng rất vụn vặt và không đáng kể. Bạn hãy để ý xem các hãng quần áo đã nhanh chóng lợi dụng nỗi sợ hãi căn bản này. Họ liên tục thay đổi các mẫu mốt quần áo và người sáng tạo ra mốt là ai? Rõ ràng không phải là người mua mà là các hãng sản xuất quần áo. Vậy tại sao họ phải làm như vậy? câu trả lời thật rõ ràng bởi vì họ muốn bán được nhiều hơn. Cùng một lý do đó, với các nhà sản xuất xe ô tô, với một số ngoại lệ nhạy cảm và hiếm gặp cũng thay đổi mẫu mã theo mùa. Không ai muốn lái một chiếc ô tô lỗi mốt cho dù chiếc xe đó có chất lượng tốt hơn loại xe mới đi chăng nữa. Chúng ta vừa mới mô tả cách mà con người hành động do ảnh hưởng của nỗi sợ bị chỉ trích với những điều nhỏ nhặt. Bây giờ, ta hãy nghiên cứu hành vi của con người dưới tác động của nỗi sợ hãi bị phê phán với những sự kiện quan trọng hơn các mối quan hệ của con người. Chẳng hạn, với một người ở độ tuổi trưởng thành về sự khôn ngoan và trí tuệ, thường là độ tuổi từ 35 đến 40 tuổi, nếu bạn biết được những tư tưởng bí mật trong đầu anh ta, bạn sẽ thấy anh ta hoài nghi vào những câu chuyện sai sự thật mà anh được giảng cách đây vài thập kỷ bởi những người giáo điều và các nhà thần học. Tuy nhiên, không dễ gì tìm thấy một người có đủ can đảm công khai phát triển niềm tin của họ về chủ đề này. Hầu hết mọi người nếu có bị ép buộc sẽ nói dối còn hơn là nói rằng họ không tin tưởng vào tất cả những câu chuyện có liên quan đến tôn giáo. Đặc biệt nếu tôn giáo hay giáo phái của họ có những nguyên tắc hà khắc và không dung thứ cho những ai vi phạm. Vậy vì lý do gì mà những con người bình thường kể cả con người sống trong thời đại văn minh lại không dám đề cập thẳng thắn về những giáo điều tôn giáo như huyền thoại hoặc những chuyện hoang tưởng. Đó là vì họ sợ bị chỉ trích bởi trước đây đã có những người từng bị hỏa thiêu trên giàn lửa chỉ vì dám nghi ngờ sự tồn tại của những bóng ma. Chính vì thế mà không hề ngạc nhiên khi tất cả chúng ta đều được thừa hưởng từ ông cha nỗi sợ hãi bị chỉ trích. Thực ra, thời kỳ nếu chúng ta đưa ra những lời phê phán và chỉ trích sẽ bị trừng phạt hoặc đe dọa. Cho đến ngày nay, ở một số quốc gia hay vùng lãnh thổ nào đó vẫn còn những hiện tượng như vậy. Nỗi sợ bị chỉ trích đã giết chết sáng tạo, hủy hoại óc tưởng tượng, hạn chế cá tính, khiến con người mất sự tự tin và hàng trăm kiểu thiệt hại khác nữa. Chính sự chỉ trích của các bậc làm cha, làm mẹ thường gây nên những vết thương không thể bù đắp cho con trẻ. Mẹ của một người bạn thuở nhỏ của tôi hàng ngày trừng phạt con mình bằng roi vọt và sau khi đánh con, xong bao giờ cũng nói rằng Mày sẽ phải đi cải tạo trước khi 20 tuổi thôi con ạ. À. Và cuối cùng, cậu ta bị vào tù thật. Vào năm cậu ta 17 tuổi. Mỗi người đều có cả kho những lời chỉ trích và sẵn sàng điếu không cho bất cứ ai, dù người bị chỉ trích có yêu cầu hay không. Những người gần gũi với chúng ta lại là những người hay chỉ trích chúng ta nhất. Lẽ ra, chúng ta cần phải liệt những ông bố, bà mẹ nào dùng việc chỉ trích, đay nghiến để nuôi dạy con cái mình vào hàng tội phạm bởi chính họ đã tạo cho bọn trẻ sự mặc cảm, tự ti. Trên thực tế, nó là loại tội ác xấu xa nhất. Những nhà quản lý hiểu rõ bản chất con người thường nhận được kết quả tốt nhất nhờ biết cách góp ý xây dựng thay vì phê phán hay chỉ trích nhân viên. Bản thân các bậc cha mẹ cũng có thể làm như vậy với con cái của mình. Sự chỉ trích sẽ làm tổn thương tâm hồn và trái tim của người bị chỉ trích, chứ không hề mang lại thiện cảm hay tình yêu thương. Những dấu hiệu của nỗi sợ bị chỉ trích Nỗi sợ này cũng gần giống nỗi sợ nghèo đói và tác động tiêu cực của nó tới sự thành công của mỗi cá nhân cũng mạnh không kém gì nỗi sợ nghèo khó, chủ yếu là do nó giết chết sự sáng tạo phá hoại mọi sáng kiến khiến tất cả những nỗ lực của trí tưởng tượng đều trở nên vô nghĩa. Những dấu hiệu chính của nỗi sợ đáng phê phán này là rụt rè, thể hiện qua sự căng thẳng, rụt rè, nhút nhát trong giao tiếp hoặc khi gặp người lạ, thái độ và hành động vụng về và mắt thì không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Thiếu tự tin Lạc giọng, căng thẳng trước sự hiện diện của người khác bộ dạng khúm núm, trí nhớ kém. Thiếu cá tính, thiếu quyết đoán, thiếu lôi cuốn, thiếu khả năng diễn đạt mọi thứ rõ ràng, ngắn gọn, có thói quen né tránh vấn đề thay vì đối diện trực tiếp, thường đồng tình ngay với ý kiến của người khác mà không xem xét cẩn thận. Mặc cảm, tự ti. Thói quen tự chấp thuận và tự bằng lòng để che đậy cảm giác tự ti của bản thân thường dùng những từ mạnh mẽ, quá đáng để diễn tả vấn đề hay cảm xúc mà thường không hiểu ý nghĩa thật sự của những từ này. Bắt chước phong cách ăn mặc, cách nói năng của người khác, thích khoe khoang thành tích, tự tưởng tượng ra, thích chứng tỏ rằng mình hơn người để che giấu mặc cảm tự ti, thích trời ngồng, thường chi tiêu nhiều hơn mức thu nhập chỉ để thỏa mãn sĩ diện, cố gắng để bằng người khác. Thiếu sáng kiến không biết nắm bắt các cơ hội để tự thăng tiến, sợ đưa ra những ý kiến hay quan điểm của mình, thiếu tự tin vào lập trường của mình, né tránh trả lời cấp trên, do dự trong cử chỉ và lời nói, thậm chí gian dối trong cả ngôn từ cũng như hành vi. Thiếu tham vọng Lời suy nghĩ và lời cả vận động, thiếu sự quả quyết, thường đưa ra quyết định chậm chạp, dễ bị tác động, có thói quen nói xấu người khác sau lưng và hay su nịnh dễ dàng chấp nhận thất bại, dễ từ bỏ sự nghiệp ngay khi thấy xuất hiện những dấu hiệu khó khăn đầu tiên, có thái độ hoài nghi, không có căn cứ, cư xử và giao tiếp thiếu lịch thiệp và không muốn chấp thuận những lời phê bình về lỗi lầm do mình gây ra. Và đây chính là nỗi sợ kìm hãm chúng ta trên con đường thành công. Và quý vị thấy phần chia sẻ của tôi à, hay và giá trị, hãy bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình và hãy theo dõi tôi ở trên các nền tảng khác nhau. Cuối cùng là tôi chúc quý vị sức khỏe, thành công và hạnh phúc.